Trời Ủa ơi. Phong ơi, Phong Hả? Phong Phong, Vậy? nói một đống heo này từ tay ông nuôi lớn nha Trời <laughs> chứ còn gì nữa Tính ra bữa trước á là tôi có kêu mọi người là góp tiền vô cho tôi á Là để tôi mua cái mấy bầy heo này nè tôi nuôi nè Mà lúc mà tôi mua bọn nó nha Là bọn nó là những con heo con thôi Mà mọi người thấy không Tôi nuôi nó đúng một tháng thôi Bây giờ nó mập hơn tôi luôn Trời ơi quá đã Quá đã luôn bạn ơi Ờ đúng rồi Cho cho cho cho Tôi xin bí kíp đi Bí kíp gì mà nuôi heo bự như vậy ừ. Trời nuôi mấy con heo này nó mập đến như vậy á là bí kíp là phải cho nó ăn thật là nhiều đó tôi ăn cái gì là nó ăn cái đó ví dụ như hôm đó tôi mua pizza đi tôi sẽ mua 99 cái pizza luôn tôi về tôi ăn một cái còn 90, 98 cái thì cho bọn nó ăn đó nói chung là mình phải yêu thương của nó hiểu không mập lên trời Đúng ơi rồi. vậy bạn cho mình con cho mình con mình về nhà mình uh, làm thịt rồi đó ừ. trời ơi mấy bạn yên tâm đi tôi kêu mấy bạn góp tiền chung với tôi là để mua bầy heo này thì khi mà bọn nó mập lên rồi á thì tôi phải làm thịt bọn nó cho mấy bạn ăn chung chứ đúng không yeah. trời đúng ơi, ơi. chọn gì nữa à, thôi được rồi rồi theo luôn rồi rồi bây giờ để, để tôi cho bọn nó ăn hết đã rồi bọn nó ăn hết rồi xong bây giờ nè ok rồi đóng cái chuồng lại rồi bây giờ á ơi đóng đóng ok đóng cái chuồng lại nè rồi giờ mấy con ở nhà ngoan nha mấy con ok bây giờ bọn mình đi ăn cáp kfc đi chờ khi nào heo nó lớn hơn rồi đó bọn mình làm thịt sau chứ bây giờ bọn nó còn okay. bọn nó vẫn còn non lắm ok rồi yeah. đi ăn kfc ơi let's go ăn kfc đi hey, trời ơi không hiểu sao mà mình giỏi ghê luôn á nuôi bầy heo mập ơi là mập <laughs> Vậy là ta đã vào được trong thế giới Minecraft rồi sao? Đây sẽ chính là nơi mà ta sẽ cai trị Để ta xem coi Ở đây có những con heo thật là béo bở hay chắc là ta sẽ phải lựa chọn một con Để chui vào người của nó ký sinh sau đó hấp thụ hết tất cả chất dinh dưỡng từ cơ thể của nó hey, con heo này coi bộ khá là khỏe khoắn đó được rồi đi vô cho ông thôi à, để ta xem coi ta đã chọn con heo nào để ký sinh vào ta uhm. À đây rồi, có con này đẹp nè Được, ta chọn con này <laughs> Con heo này có vẻ là một con heo khá là khỏe mạnh Bây giờ ta sẽ ký sinh vào đó <laughs> Sẽ không một ai có thể biết được Ta đang ký sinh vào con heo này cả <laughs> Ôi, bây giờ mình sẽ ra ngoài để mình cho heo ăn mấy bạn ơi Mấy con heo của mình nuôi bây giờ bọn nó cũng mập chắc cũng cả trăm ký rồi đó à, Ủa, ủa, ủa, mấy, mấy mấy con heo của mình đâu rồi ủa mình nhớ là lần trước là mình nuôi mấy con heo nhiều lắm mà sao bây giờ sao bây giờ chỉ còn dư lại có mấy con heo bự với lại vài con heo con vậy trời ừ. ôi trời ơi cá chắc với bạn là chắc là Kairon hay là Simmy hay Sam gì đó qua bên nhà mình lấy heo ra để nướng ăn mà không chịu nói với mình nè thiệt luôn á mấy cái người này không có chịu thông báo gì hết công sức tôi nuôi quá trời nuôi bây giờ ăn sạch hết trơn ôi thiệt luôn á bây giờ mình phải để một cái bảng cảnh báo là không được bắt heo của mình mới được đó à, còn mấy con heo nhỏ này bây giờ mình nuôi cho nó lớn lên lại thì khổ ghê á Thôi nè mấy đứa lại đây là đây anh trang nè mấy đứa mấy heo con ở đây nè đó lại đây bây giờ anh sẽ cho mấy đứa ăn nha Nè ăn đi mấy đứa ăn cho nhiều vô nha Ăn nhiều vô ngoan nè ăn đi Ăn đi Ui ui vậy con heo có con heo mập nhất ở trong chuồng của mình nó quýnh con heo nhỏ ra ngoài vậy Trời ơi, con heo này nó ham ăn dữ á trời Rồi rồi mình qua đây mình cho mấy con heo nhỏ ăn nữa chứ con heo lớn này nó ham ăn quá Nè cho mấy con heo nhỏ ăn nè ăn đi mấy đứa Ôi, trời ơi trời ơi nó, trời ơi cái con heo cái con heo ở trong chuồng của mình có một con heo mập nhất cái con này nó quýnh hết mấy con nhỏ luôn bạn ơi thiệt luôn con này ham ăn dữ á trời ờ, mà thôi không sao dù gì con này cũng là con mập nhất mà mình nuôi đi mình sớm mình làm thịt ok ok cho nó mấy cái bánh kem nè đó thịt cừu nè thịt gà nè khoai tây nè dưa hấu nè ăn hết đi con ăn đi ăn cho mau mập nha ôi trời cái con heo này nó ăn ghê thiệt chứ bạn ơi mà sao nó ăn nhiều dữ vậy ta hèn gì nó mập nhất chuồng luôn á ờ, thôi thôi kể đi được rồi bây giờ mình vô trong nhà để mình uh, xíu hey, vài bữa nữa phải nướng vài con heo lên ăn mới được à, ok thôi lên phòng nghỉ ngơi thôi <laughs> mấy bạn ơi cuối cùng thì ngày này cũng đã tới rồi ừ. sau một thời gian mình nuôi mấy con heo và bây giờ bọn nó đã mập hết trơn rồi cho nên mình sẽ ra ngoài đó để làm thịt bọn nó ăn nha mấy bạn nha ok đi thôi nào mở cửa ra nè đóng cửa lại nè rồi ra ngoài đây ôi ủa cái chuồng heo của tôi ôi ôi ôi sao có con heo này ôi cái con heo kia nó mới vừa ăn thịt cái con heo ủa, mấy mấy mấy mấy mấy bạn ơi mấy con heo của mình nuôi đâu hết trơn rồi mà, mà hồi nãy mình mới vừa ra ngoài đây cái mình thấy cái cảnh là cái con heo mập này nó ủa ủa cái gì đây chẳng lẽ cái con heo này là con heo quái vật cả ta lần tôi cứ tưởng là cái lần trước mấy con heo của tôi á nó bị ăn thịt hết trơn á tôi tưởng là Kairon hay là simi hay là Sammy gì đó qua lấy heo của tôi chứ ai về đâu là cho có con heo mập này nó ăn thịt mấy con heo khác trời ơi trời ghê thật sự luôn á trời ờ, ờ tôi thấy mọi người bên kia kìa mọi người ơi mọi người đi qua đây đi qua đây tôi nói nghe này nhanh lên đi qua đây nhanh lên trời đang tám gì mà tám chuyện không cận đang nói chuyện mà nó không cận Trời ơi, cận chuyện- vụ gì nó không cận ơi chuyện nguy cấp chuyện nguy cấp lắm nè mọi người coi nè cái con heo trong đây nè mọi người thấy nó không dạ. Ủa? sao Ủa sao chuồng của bạn còn có một con heo vậy à, trời ơi hết heo của bạn luôn hả đâu dữ có đâu tôi còn chưa dám ăn con heo rồi hết nữa mà bữa trước tôi thấy bọn nó ít đi tôi cứ tưởng là mọi người qua lấy heo của tôi nhưng mà không phải Hả? là do cái con heo mập trong kia nó ăn thịt với con heo nhỏ đó trời ơi, trời một mình con heo này ăn hết cả đám heo luôn rồi ừ. nghe nghe cũng ghê à lần đầu mình nghe vụ này luôn á bạn ghê à cái này lần đầu mình nghe luôn á lần đầu mình cũng thấy luôn á nhưng mà rõ ràng chính mắt mình hồi nãy mình vừa ra là mình thấy con heo này nó ăn thịt một con heo chung chuồng với nó là có nghĩa là mấy con heo của mình mất hết chân là do con heo này nó ăn thịt đó trời ơi trời hả trời ơi cái gì mà kỳ cục vậy không được rồi không không được rồi con heo này nó chắc là nó phải thuộc dạng là quái vật hay là gì rồi tôi nghĩ là bây giờ á tôi phải đem nó đi ra ngoài rừng á bạn mình vứt nó vô trong rừng đi chứ mình không cho nó trong đây được trời ơi bạn bạn bạn bạn bậy bậy bậy bậy gì vậy con heo này á nó vẫn còn khỏe nó vẫn còn béo sao bạn không để lại bạn làm thịt đi mà bạn đi, đi thả vô rừng vậy ba trời ơi rồi. cái cái bạn nói như vậy cái con heo này á nó không phải là con heo bình thường nó ăn thịt những con heo khác để cho nó lớn lên thì nó nó là yêu quái rồi chứ nó phải là heo rồi trời ơi yêu được? quái cái gì mà yêu quái con heo nó ăn thịt một con heo khác thì bây giờ á là nó sẽ tăng thêm độ béo nè nó tăng thêm độ ờ, giòn của con heo thì con heo nó cũng mập lên thôi chứ có cái gì đâu trời ơi bạn thiệt á ủa quý đồ ăn quá vậy ờ rồi rồi ok thôi. cái cái cái này là do mọi người nói nha chứ tôi là tôi tôi cũng không dám ăn ăn thịt cái con heo đâu con heo bạn không dám ăn nữa đâu rồi ok ok tụi ừ. mình ăn đây rồi bây giờ chú heo nè bây giờ nếu mà bạn muốn thì bây giờ tụi mình xin phép là dắt con heo đi về luôn được không ờ, ờ, rồi ok mọi người cứ đem nó ra ngoài ờ, kìa cái bãi đất trống kìa mọi người đem ra ngoài đó mọi người nướng ăn đi làm heo nướng rồi nè mọi người ơi làm thịt heo nướng rồi sao mà sao mình mình có có cái cảm giác gì đó nó không an tâm lắm mấy bạn ơi giống như cái con heo này nó có vấn đề á ờ, thôi thôi thôi kệ cứ coi mọi người làm nó như thế nào á <laughs> đầu tiên là bây giờ chúng ta phải cạo lông con heo này trước quý vị ơi mọi người ơi mọi người mọi người đang ừ. cạo lông con heo rồi sau đó là tắm cho con heo để chuẩn bị làm thịt đó hả Sao tôi thấy nó dã man quá vậy bạn, bạn muốn ăn à, thịt heo gì thịt heo nướng hay là thịt heo hấp hay là thịt heo à, chiên xào rồi đó bạn muốn ăn gì ăn Trời ơi người còn hỏi tôi nữa mấy người chuẩn bị nguyên một cái dàn bếp để chuẩn bị mấy người nướng mấy con heo lên rồi mấy người còn hỏi nữa ở nhưng mà chuẩn bị à lên làm thịt nè ờ, làm quý vị ơi từ từ từ bình tĩnh từ từ tôi nói mọi người nghe nè tôi dạ. vẫn đang cảm giác cái con heo này nó có vấn đề á mọi người cứ suy nghĩ kỹ lại không vậy Trời ơi, Có nhà tí nữa mà bọn mình ờ. làm thịt heo sao bạn muốn xin mình ăn mình cũng cho bạn ăn đâu. Ok. rồi, thôi được rồi. Để để tôi làm heo đi, ông cứ làm bèm nhức đầu quá à. Không ăn thôi. Rồi ok, mọi người muốn nướng đó thì nướng đi. Five minutes later. Thơm quá, thơm quá cả nhà ơi, thơm quá. À, tôi tôi cũng công nhận với mọi người là thịt heo này nó hơi bị thơm luôn á nha tính ra là mọi người nướng cũng hơi, bị ngon đó yeah. Dạ thèm liền ờ thì, thì thì thì tất nhiên rồi có đồ ăn ai mà không thèm nhưng mà à, thôi chắc là con heo này chắc là không sao chắc là vẫn ăn được không sao không sao ờ, trời ơi nóng quá có có chuyện gì mà nóng quá vậy tại tại sao ta tao ta cảm giác nó nóng quá vậy ủa hình như là là mình đang bị nướng lên không xong rồi mình phải mau thoát ra ngoài thôi ui ui ui ôi cái con gì á ôi ôi mọi, mọi người mọi người tránh ra tránh ra tránh ra mọi người ui cái con ấy là con gì vậy nhìn nó ghê quá eo ơi mọi người ơi hình như là cái con heo kia nó tách ra làm đôi sau đó là ở bên trong xuất hiện một cái con gì á trời ơi nhìn ghê quá vậy ui ui mà khoan từ cái con kia ngươi ngươi ngươi là ai vậy hả ờ, ừ, mấy cái thằng nhóc con kia tại sao các người dám hướng ta lên hả hả ui mọi người ơi hình như cái con này đó biết nói chuyện nữa kìa Oh my god Ghê thiệt sự luôn á Ơi nhưng, nhưng mà khoan từ tôi để ý nha cái con này sao mà tôi nhìn cái khuôn mặt của nó nhìn nhìn giống tôi quá vậy Ủa mọi người Ê cái tóc của nó cũng giống bạn nữa Phong ơi Ừ tôi không biết sao á Cái khuôn mặt của nó nè cho đến cái mái tóc nè Nhìn y hệt như tôi luôn ờ. Cái bộ đồ của nó cũng cũng giống tôi nữa Nhưng mà có điều á là bộ đồ của nó là màu xanh lá cây thôi Nè ơi Cái cái tên kia Ngươi ngươi là ai hả Xin giới thiệu với mấy đứa nhóc Ta chính là phong cận ký sinh trùng Hả? Cái gì? Phong cận ký sinh trùng hả? Trời ơi mọi người ơi Con này á Nó không chỉ giống tôi đâu nha Mà nó nó còn có Nó nó còn có gọi là gì ta tên của nó Y y y hệt với tôi luôn Tôi tên là Phong Cận Nó cũng tên là Phong Cận luôn Ôi, ôi. Chắc chắn là có chuyện gì xảy ra đây rồi Quá ông có cho lượng con heo này ăn cái gì không Mà sao nó phát triển dữ vậy Hả? Cái con gì trời ơi tôi đâu có cho con heo nó ăn gì đâu tôi chỉ cho nó cho nó ăn mấy cái đồ ăn bình thường hàng ngày thôi mà ê nhưng mà cái cái cái tên ký sinh trùng kia nó muốn gì ở ở bọn ta hả ta muốn gì sao tất nhiên là ta muốn ăn thịt mấy đứa nhóc tụi bay rồi nhưng mà trước khi ăn thịt tụi bay thì ta sẽ phải ký sinh vào trong người của tụi bay trước đã hả cái gì ngươi ngươi muốn ăn thịt bọn ta rồi là còn muốn muốn ký sinh cho người bọn ta nữa hả ôi trời ơi cái cái cái cái này hơi bị nguy hiểm nha tôi tôi từng nghe đến một cái cái cái con vật ký sinh vô trong cơ thể con người và sau đó là ăn thịt luôn vật chủ á cái kiểu này là, là hơi bị nguy hiểm luôn á mọi người nó mà ký sinh vô người tụi mình là tụi mình sẽ nhìn đi chang nó luôn á đúng rồi đó eo ơi ghê quá à đi không ơi Hey, mấy cái đứa nhóc con này nói nhiều quá Bây giờ để cho ta ký sinh vào người của tụi bay nào <laughs> Ôi, ôi mọi người ơi, nó đang lại gần tụi mình kìa Ê, chạy, chạy đi mọi người ơi Chạy đi, chị Lài ơi Cái con này nhìn đáng sợ quá mọi người ơi Chạy đi, chạy đi Chạy, chạy đi ờ. Chạy thôi Hả? khoan từ từ mọi người ơi sao cái con kia nó chạy chậm quá vậy ủa mọi người nhìn kìa nó cứ đi lật đà lật đật ủa cái gì mà quái quái vật kiểu gì mà đi chậm như vậy ơi mọi người vậy tính ra là tới ngày mai nó mới ký sinh vô người bọn mình được các mọi người ừ ơi lui lui lui lại lui lại lui lại lui lại lui lại trời liu liu liu liu lại gần đây coi lại đây lại đây à mình lui lại tiếp nè mình lui lại tiếp nè rồi lại đây lại đây trời ơi hài quá mấy bạn ơi Ừ, mấy cái đứa nhóc con này Tụi bay dám chọc quê ta sao Thôi được Hãy xem ta đây Ta sẽ thoát ra khỏi người của con heo này à, mọi người ơi cái con cái con ký sinh trùng đó nó, nó thoát ra khỏi người con heo rồi kìa ui bây giờ á là là nó có hai cái chân y như người bình thường luôn mà nhìn nó y, y hệt với tôi luôn mọi người ơi bây bây giờ bây giờ nó nó nó, nó, nó chạy nhanh không vậy đó, chân nó không chạy nhanh đâu lại lại lại vậy lại đó các bạn ôi ôi mọi người ơi lại gần mình kìa mọi người ơi chạy nhanh đi mọi người ơi oh, oh my god bây giờ bây giờ cái con này chạy nhanh quá à trời ơi trời chạy đi chạy đi mọi người ơi chạy đi ai không cứu tôi với à, mấy đứa nhóc đâu rồi đi ra ngoài đây cho ta ra ngoài đây cho ta ui ui mọi người ơi trời ký sinh trùng nó đáng sợ quá à. chạy qua chạy lại kìa nó đang chạy qua chạy lại để nó kiếm một mình nó sao á mình hứa đúng là thịt heo nữa đâu mình hứa đúng là thịt heo nữa trời ơi mình đã bảo rồi mà đừng cứ nướng heo này lên mình biết là con heo này có vấn đề mà mọi người mọi người không tin mình thấy chưa trời ơi trời ừ, thôi mà không sao đâu bây giờ bọn mình núp ở trong đây rồi mình nghĩ là ừ. mình nghĩ là bọn mình sẽ không bị phát hiện đâu bây giờ cứ chờ cho nó cho nó bỏ đi đi rồi một tí nữa bọn mình tìm cách để, để mình tiêu diệt nó sau Ai, trời ơi nguy hiểm thiệt sự luôn á ui ui mọi người ơi hình hình hình hình như là nó nó, nó bỏ đi vậy kìa nó bỏ đi đi rồi bỏ đi rồi Ui, ủa đang đi đâu à ủa vô gần đi vô gần đi vô gần hình như là ghê vậy nó, nó đang đi vô rừng á rồi tôi biết rồi hình như là nó vô trong rừng để nó kiếm con mồi khác để nó hấp thụ dinh dưỡng á mấy con mà ký sinh kiểu này á là nó chỉ có vô trong rừng để nó kiếm mấy con mồi thôi à mà mọi người ơi tôi nhắc mọi người nè nha cái con ký sinh trùng này á cái con này nó không có hề mà đơn giản đâu nó rất là nguy hiểm luôn á bởi vì nếu như mà nó xâm nhập vào cơ thể của vật chủ thì ngay lập tức cái con người đó sẽ bị điều khiển cơ thể mọi người hiểu không hả có nghĩa là bây giờ nha nếu như một trong bốn bọn mình hoặc là bất cứ ai ở trong hero team mà bị con ký sinh trùng này nhập vào người á là bọn mình sẽ không bao giờ nhận ra được đâu hiểu không hả ờ, ờ cái con nhìn thấy ghê vậy à, lúc đó là chắc là mình cũng quên quên luôn mọi người luôn rồi đúng rồi khi mà nó đã <laughs> xâm nhập vào cơ thể bọn mình được rồi thì nó sẽ chui lên não bọn mình và sau đó nó sẽ điều khiển cơ thể bọn mình à, nhiều khi á cai cai cai với sim mà đi chơi chung với nhau á nha nhiều khi không biết có phải là đi chơi chung với người yêu hay không hay là đang đi chơi chung với ký sinh trùng đó thiệt mà tôi nói thiệt mà bởi vì cho nên á là phải giữ cẩn thận cách xa nó ra hiểu không bây giờ để tôi suy nghĩ coi giờ đó, ờ, làm sao để tiêu diệt được nó đây không lẽ thì giờ đó, ờ, mình cứ để nó gian giãn ở trong làng vậy sao sống đi trời thì bây giờ Đúng tôi rồi. đang phải suy nghĩ coi nó làm cách nào để tiêu diệt được nó nè nhưng mà theo như mà tôi đã đọc ở trong sách á thì hình như những con ký sinh trùng này nó rất là sợ lửa bởi vì là khi mà nóng á cơ thể của vật chủ bị nóng lên á thì nó ở bên trong cơ thể nó sẽ bị nóng luôn cho nên là nó sẽ không chịu được giống như hồi nãy mình nướng con heo vậy đó khi mà mình nướng con heo lên là cái con ký sinh trùng nó mới hiện ra đó mọi người thấy không Hả? bởi vậy cho nên à. bây giờ á để có thể tiêu tiêu diệt được nó tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ phải đốt làng rồi ok về nhà đốt làng để mọi người cái gì cái gì ờ thôi tiêu diệt cái con đó mất làng vô duyên không rồi đánh đuổi dữ vậy ờ, ờ thôi được rồi nếu mình không đốt làng cũng được vậy mình đốt nhà cây ron thôi được không bạn bạn bạn bạn ơi bạn ơi bạn đừng lúc nào cũng gọi là đem đem mình ra xài xể, đem mình ra làm chuột bạch bạn ờ, vậy được ờ, thôi vậy thôi được rồi kêu túc được không bây giờ à, về nhà tôi đi tôi có mấy cái súng lửa mình dùng súng lửa mình phun vô người nó được không được rồi ok vậy vậy đi thôi thôi được rồi mình hy vọng rằng là mình sẽ có thể tiêu diệt được cái con ký sinh trùng này các bạn ơi bởi vì cái con này nó rất là nguy hiểm luôn á nhưng mà nó nó đến từ đâu vậy trời nguy hiểm quá rồi ok mọi người ơi bây giờ á tôi đã dạ. chuẩn bị ở đây một cái vòng tròn lửa bây giờ bọn mình cứ đứng ở trong đây đi con ký sinh trùng nó sẽ không dám vào cái vòng tròn lửa này đâu và đây dạ. tôi phát cho mọi người thêm một cây súng lửa nè cầm đi cầm đi đó Tình Nói tôi hãy sử dụng cái súng lửa đây nè Để tranh thủ á Nếu như mà trong trường hợp á mà con ký sinh trùng nó chạy ra chỗ mọi người á Thì mọi người hãy bắn nó hiểu không Đó kiểu kiểu thế nè Ờ giống như con bướm bướm này đây nè Tôi bắn nó cho mọi người coi Đó mình sẽ bắn nó Rồi xong nó chết queo luôn Thấy không Trời ơi con bướm bướm nó có tội tình gì đâu mà bạn bắn nó vậy Trời ơi mình phải mình phải diệt luôn mấy con bướm bướm mà chứ lỡ đâu nó ký sinh vô người con bướm bướm rồi nó bay đến chỗ mình sao đúng không Trời ơi giờ không biết gì Bây giờ xem coi con ký sinh trùng ở đâu Ôi mọi người Tới kìa tới kìa nó nó nó nó kìa mọi người ai nè con cái sinh trùng kia tránh ra tránh ra không được lại gần bọn ta tránh ra tránh ra à là nó chạy kìa mọi người nó chạy kìa mọi người thôi được rồi được rồi ha à, con ký sinh trùng bây giờ nó không thể nào dạo được cái vòng tròn của bọn mình các bạn ơi quê <laughs> con ký sinh trùng kia ta nói cho ngươi biết đây bây giờ á ngươi hãy mau mau á ra khỏi làng của bọn ta ngay nếu không có thì cái trách bọn ta bởi vì bọn ta sẽ sẵn sàng lúc nào cũng sẽ tiêu diệt ngươi đó hiểu không ờ, ờ, mấy cái lưới nhóc này các người dám tạo ra một vòng tròn lửa để chặn ta lại sao các người nghĩ rằng á ờ, là ta dễ dàng sẽ bỏ cuộc gì sao nhất định ta sẽ phải ký sinh dùng người của tụi bay rồi bây giờ thì hãy xem sức mạnh của ta đi mọi người ơi mấy con zombie xuất hiện đông quá kìa không không xong rồi trời ơi ơi bây, giờ à. một bọn bọn mình một mình bọn bọn bọn chạy chạy chạy chạy nhanh đi mọi người mấy con zombie này nó phá trong cửa đó ai con zombie con bạn đâu zombie con kìa tấn công bọn nó đi mọi người tấn công bọn nó đi zombie hả zombie hả tao có sợ cái người đâu trời ơi tôi tôi không ngờ là cái con cái con không cận ký sinh trùng này bọn nó nó nó, nó lại có thể có sức mạnh chịu hồi ra zombie luôn á thấy anh à. ôi có zombie này nè mọi người ơi đánh nó đi mọi người ôi ôi, ôi nó còn chịu hồi ra quỷ lửa kìa ôi trời nguy hiểm quá mấy con ký sinh trùng này nó kinh khủng thật sự luôn á đánh đánh hết đi mọi người đánh hết đi còn có vài con kìa bắn cho hết đi trời đây okay. xong rồi đó oh, oh my god trời ơi nguy hiểm quá ai oh my god trời có mấy con quỷ lửa nữa kìa trời ơi mấy con quỷ lửa đánh nó đi mọi người đánh nó đi đánh nó đi nguy hiểm quá <laughs> away! rồi mấy đứa nhóc bây giờ thì hãy bồng bồng để cho ta ký sinh vào người của tụi bay nào à, <laughs> à, mọi người ơi nó đang nó đang lại gần mình kìa bây giờ bây giờ sao đây mọi người ai biết không ơi ừ. nó, đang hả nó đang hả cái miệng ở trên đầu ra giống kiểu như là nó đang đòi ăn vậy đó sai cái đồ ăn chọi cho nó đi nè thịt zombie nè ăn đi đừng có lại gần con ta đó ăn đi trong người trong người có gì quăng ra hết luôn đi không ừ. ơi mình không được rồi không được rồi bây giờ có ai có vũ khí gì để tiêu diệt đâu cay cay chọi cho mình như vậy cay mày chọi cho mình như vậy cay đấy cái gì vậy để trong người mình tội gì mình quăng ra hết luôn á ờ, bây giờ bây giờ phải làm sao đây giờ không có vũ khí để tiêu diệt đó giờ làm sao đây súng lửa hết đạn rồi Ê, ờ, ờ, bây giờ giờ có cái cục này Ôi, có... trời đại không mình ơi. có gì mình dùng tại đại đấy đi nè mọi người lượm đi mọi người lượm đi mọi người lượm đi mọi người lượm liều luôn hả lượm chọi với người đây chọi đi mọi người chọi đi chọi người đó mày mày quay vào tí xin chung nè tí xin chung nè đây cái gì đây cái gì tối quá vậy cái đứa nhóc này tụi tụi bay cho cho ta ăn cái gì vậy cái gì cơ quá vậy cái gì vậy trời ơi ta không thể nào chịu được cái mùi của cái cục này trời ơi cái cái cái cái miệng của tao bị bị bị dính cái cục này rồi trời ơi quá ta ta ta ta ta phải chạy thôi tao phải chạy thôi chạy thôi ghê ờ, ờ, quá chạy kìa mọi người tiến lên đuổi theo đó mọi người đuổi theo đó trời ơi sao mọi người ném cho người tôi vậy đừng có ném nữa đừng có ném nữa trời ơi trời đuổi theo đó mọi người đuổi theo đó tôi bảo là đừng có ném nữa dính cho người tôi rồi nè trời ơi đuổi theo đó đuổi theo đó trời ơi tuổi quá cười quá cười quá đi à, bây giờ bây giờ mấy cái đứa nhóc này bọn chúng chổi đi vô người của mình mà bây giờ giống như là mình bị ngộ độc luôn rồi eo ơi cười quá không sống rồi mình phải ký sinh cho người của con heo này để để để, để trốn mấy đứa nhóc này mấy đứa nhóc này đáng sợ quá chui vô con heo mới được con heo nào ta ở đây con heo này đây chui người đó thôi à, à, mấy đứa nhóc con hãy nhớ đó rồi ta sẽ quay trở lại à, chui vào con heo thôi à, đuổi heo đó đi mọi người nhanh lên đuổi, đuổi heo, heo đó đuổi không heo, không thể nào để cho nó thoát được nó đâu rồi trời chạy ơi người đó mà khoan từ ủa? khoan từ ủa nó nó, nó, trốn nó mất tiêu rồi ủa à... tôi không biết nữa ơi trời ơi tức quá ừ bây giờ á mà mình không tiêu diệt được nó lỡ mà nó ký sinh vô người ai á là xong luôn á trời thôi thôi không sao dù gì bây giờ chúng ta cũng đã an toàn rồi đuổi được nó đi là được rồi nhưng mà trong tương lai nhất quyết phải tiêu diệt được nó chứ không hồi sẽ rất là nguy hiểm luôn á thôi đó rồi ok bạn ơi à, hôm nay mình mệt quá video ngày hôm nay á mình thật không ngờ khi lại có thêm một sinh vật mới xuất hiện nữa mình cứ tưởng là chỉ có phong cận é thôi chứ ai về đâu hôm nay là có thêm phong cận ký sinh trùng nữa thật sự quá là nguy hiểm luôn Ai, bởi vậy cho nên mình mới nói á mấy bạn hãy nhớ là phải ăn chín uống sôi xôi nè đó những cái đồ thực thức thức ăn đồ kiểu là các bạn phải nấu chín lên mới được ăn nha không thôi á là bên trong thức ăn sẽ có vi khuẩn đồ kiểu rất là nguy hiểm luôn á ai trời ơi ừ.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 viên của Hero Team nữa nha Còn vậy thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau Tạm biệt Khoan khoan khoan khoan từ từ từ Cái ơi Gì? Ở đâu ra bạn có mấy cục này sẵn trong người vậy? Thì... Lấy từ phân heo hả? Eo ơi ghê quá Chị ơi Tôi biết cái từ đâu rồi đó Chạy ghê quá Hero team, hero team